xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Đam mê cá vàng Như đã hứa thì hôm nay là một video mình sẽ chia sẻ về chất lượng nước, về pH của nước trong hồ cá vàng <laughs> Tính ra thì video này nó cũng hơi mang tính chất nâng cao một tí xíu Nhưng mà đối với các bạn mới nuôi á, thì các bạn hãy xem video này Đơn giản là vì mình không muốn các bạn phải trả giá quá nhiều à, Và phải trả quá nhiều tiền học phí cho môn pH trong việc nuôi cá vàng Trước khi mà đi vào phần chính của video ngày hôm nay á, thì mình xin thông báo một tí xíu nha Đó là kênh Đam mê cá vàng Mình sẽ mở thêm một kênh youtube nữa Có tên là Việt Nam Goldfish Fish Kênh đam mê cá vàng mình chỉ muốn tập trung vào hướng dẫn chăm sóc cá và nuôi cá vàng. Với kênh Việt Nam Goldfish thì thật sự đây là một kênh giải trí luôn, nhưng mà cách giải trí của kênh này nó sẽ êm đềm một tí xíu chuyện là trong suốt 2 năm đồng hành cùng đại dịch Covid á, thì mình đã nhận ra rằng trong cuộc sống của mọi người để có được những điều mình mong muốn thì tâm hồn phải trả giá, phải đôi lần rệu rã khá nhiều. Những lúc như vậy thì thực sự là chúng ta cũng cần một chút lắng lại, một chút bình yên, một chút thư giãn à, hoặc là thư giãn bên gia đình nhỏ của mình, bên vợ, bên chồng, hoặc bên người yêu một cách bình an nhất. Vậy nên là mình không muốn đam mê cá vàng chỉ dừng lại là nơi để chia sẻ cách chăm sóc cá một cách khô khan mà hơn nữa mình còn muốn những chú cá đơn giản là cách tụi nó bơi thôi cũng có thể làm cho các bạn thư thái và thư giãn mình sẽ xây dựng Việt Nam Goldfish là một kênh radio chia sẻ những bài viết hay và ý nghĩa về cuộc sống, tạo động lực cho các bạn và có thể đồng hành với các bạn như một người bạn. Mình hy vọng rằng các bạn có thể hoan hỷ đón nhận kênh mới của tụi mình nha. Nên là trước khi mà vào chủ đề chính ngày hôm nay á thì các bạn hãy click vào link phía dưới mình để ở mô tả hoặc là ở góc trên bên tay phải của mình á các bạn hãy đăng ký kênh của mình nha để nhận được thông báo khi mà mình ra video mới về lịch ra video thì hiện tại mình vẫn chưa có xác định được nhưng mà có gì thì mình sẽ thông báo ở trên kênh nha bây giờ thì sẽ không để các bạn đợi lâu nữa mình sẽ cùng với các bạn đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái môi trường nước của cá trước. Thì cá vàng sẽ thích hợp với môi trường nước trung tính hoặc là tính kèm yếu. Cá vàng có khả năng thích nghi cao với môi trường nên có thể sống lâu ngay cả trong môi trường nước có tính axit yếu. Nhưng mà nếu chất lượng nước suy giảm do phân thải ra ngoài quá nhiều thì chúng sẽ trở nên có tính axit và nếu mà độ à, pH giảm xuống quá thấp thì sẽ gây tác dụng ngược lại, có nghĩa là sẽ khiến khiến cho cá dần dần yếu đi. Và gần đây á có rất là nhiều bạn, à, nhiều anh chị sử dụng vỏ hầu để hạn chế cái việc giảm pH và vỏ hầu được sử dụng tốt thì nó sẽ có tác dụng rất là nhiều trong việc kiểm soát à, sự giảm độ pH mắt nhưng mà bạn cần phải chú ý đến sự thay đổi đột ngột của chất lượng nước trong quá trình sử dụng. Hôm nay mình sẽ giải thích và chia sẻ với các bạn về chất lượng nước thích hợp với nuôi cá vàng, các phương pháp điều chỉnh được khuyến khích để đạt được chất lượng nước Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu một tí xíu về cái độ pH đối với cá vàng nha. pH của cá vàng được cơ bản là từ 6.5 cho đến 8.5 và cái mức tiêu chuẩn lý tưởng nhất đó là 7.5. Tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu đến chất lượng nước thích hợp của cá vàng. Thì chất lượng nước mà cá vàng ưa thích đó là từ trung tính cho đến kiềm yếu, nhưng mà cá vàng có khả năng thích nghi cao với môi trường. Nhiều cá thể sống lâu hơn ngay cả khi mà chất lượng nước nghiêng về phía có tính axit. Tuy nhiên, bởi vì cá vàng là cái loại ăn nhiều, chúng có một lượng phân lớn và dễ gây ô nhiễm nước. Cái điều này mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Và khi chất lượng nước suy giảm thì cái độ pH nói chung nó sẽ giảm xuống. Nếu mà độ pH giảm xuống quá thấp đồng nghĩa là nước nó sẽ có tính axit hơn và cá vàng sẽ thì lúc đó cá vàng nó không chỉ cảm thấy căng thẳng mà nó còn có thể gọi là ờ, rất là nguy hiểm cho cá và thậm chí á, là nó có thể chết nữa Điều này nó không chỉ là ở cá vàng mà ở các loại sinh vật khác như cá nhiệt đới. Nếu mà các bạn nào mà nuôi cá nhiệt đới thì các bạn cũng có thể quan tâm đến điều này. Khi mà giảm pH có ảnh hưởng xấu đến cá vàng và nếu mà bạn hạn chế được cái điều đó, có nghĩa là bạn hạn chế được cái việc mà giảm độ pH của cá thì điều này rất là tốt và Tuy nhiên, ờ, song song với cái việc đó thì bạn cũng cần phải duy trì cái việc thay nước cho cá. Và trong những năm gần đây để tiết kiệm thời gian thì cái cách sử dụng vỏ hầu trong nuôi cá cũng là một cách rất là phổ biến trong việc hạn chế cái việc pH giảm trong hồ cá. Và để sử dụng tốt vỏ hầu thì bạn cần phải biết cách sử dụng. Nếu chúng ta biết cách sử dụng vỏ hầu, sử dụng đúng cách thì nó sẽ có tác dụng rất là tốt trong việc duy trì ổn định chất lượng nước. Nhưng bởi vì trong vỏ hầu nó có chứa chất làm biến đổi chất lượng nước nên nếu chúng ta làm sử dụng sai cách, à, không biết cách sử dụng, không biết liều lượng sử dụng thì sẽ ngược lại sẽ gây hại và sẽ làm gánh nặng cho cá vàng nên là bạn cần phải chú ý điều này. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng vỏ hầu một cách đúng đắn nha. Vỏ hầu có thể xem là một chất điều chỉnh chất lượng nước. Trong vỏ hầu có chứa axit carbonat là cái thành phần chính và axit carbonat nó ít tan trong nước và dung dịch nước của nó có tính kiềm yếu. Vì vậy khi mà thả vỏ hầu vào trong nước nuôi thì cái chất axit carbonat nó sẽ dần dần tan ra và làm cho nước có xu hướng nghiêng về chất kiềm. Và vì sao trong các loại sò hến thì vỏ hầu lại được sử dụng là bởi vì cấu tạo nhiều lỗ, nhiều lỗ xốp xốp á, từ trong vỏ hầu đó là một cái nơi trú ẩn rất là tốt cho vi sinh. Sò điệp và các loại khác á, thì nó có bề mặt nhẵn, còn riêng với vỏ hầu á, thì bề mặt vỏ hầu lại nhiều lỗ li ti là một môi trường rất là tốt cho vi sinh sinh sống. Tuy nhiên, khi sử dụng vỏ hầu thì bạn cần phải lưu ý như sau. Một điều cần phải lưu ý khi sử dụng vỏ hầu đó là chất lượng nước sẽ thay đổi đột ngột. Như đã nói ở trên đó, thì vỏ hầu sẽ có tác dụng thay đổi chất lượng nước sang kiềm, mặc dù chất lượng nước à, tích hợp cho cá vàng là trung tính đến kiềm yếu nhưng độ pH thay đổi đột ngột khi mà cho một lượng hầu lớn hoặc mặc dù chất lượng nước đã được kiểm soát với độ axit yếu thì nó cũng sẽ gây đến sự nguy hiểm cho cá và cá vàng nó có thể lực có nếu mà thay đổi chậm á thì chúng nó có thể thích nghi được với cái loại chất lượng nước và có thể sống lâu hơn. Tuy nhiên, nếu chất lượng nước thay đổi đột ngột à, thì cá vàng sẽ bị căng thẳng và bị mắc bệnh và trong trường hợp xấu nhất là nó sẽ rơi vào tình trạng sốc pH và chết. Vỏ hầu ngoài tác dụng là hoạt động điều chỉnh độ pH, nó còn có tác tác dụng trong việc làm sạch nước nếu mà bạn sử dụng vỏ hầu sống á, thì bạn hãy ngâm vỏ hầu trước khi sử dụng và bạn cứ để trong thau nước khoảng chừng 1 ờ, đến 2 ngày ờ, và sẽ ngâm nó khoảng chừng 4 đến 5 ngày sau đó thì bạn sẽ trải lên cái giấy báo để phơi à, tốt hơn hết á, ở bên Nhật á, thì họ còn kỹ tới mức độ là họ sẽ đem phơi ở dưới ánh, ánh nắng mặt trời trước khi sử dụng hoặc là họ sẽ cho vào vỉ nướng rồi nướng sơ qua sau đó sẽ rửa sạch than bụi trước khi sử dụng bởi vì khi mà sử dụng vỏ hầu sống á, thì nó sẽ sẽ không có hiệu quả lắm cái khoáng chất từ con hầu nó sẽ giải phóng ra ngoài tùy vào tình hình nếu mà cái chất Ờ, chất khoáng của con hàu ra quá nhiều á thì trong nước thì sẽ dễ cho khiến cá nó bị xuất huyết lúc đó thì da cá nó sẽ sần sùi lên và mẩn đỏ nên là các bạn cần phải chú ý điều này về cái lượng hàu cho vào á cái lượng vỏ hàu cho vào á thì nếu mà là bể cá 60 cm là khoảng 57 lít đó thì các bạn chỉ cần bỏ vào khoảng từ 2 đến 3 vỏ hàu với kích thước từ 10 cm trở lên là đủ và nếu mà bạn bỏ quá nhiều quá thì dễ khiến cho cá bị sốc vậy nên bạn hãy cẩn thận nếu mà bạn có thể nuôi cá vàng cho một, một môi trường hiện tại mà không cá không có bị bệnh á, thì có thể nói rằng nước trong môi trường đó thích, rất thích hợp cho cá vàng phát triển và muốn thay đổi chất lượng nước bạn không chỉ sử dụng vỏ hầu mà còn phải tốn thời gian dài từ một tháng trở lên để ờ, chất lượng nước của bạn tiến đến cái môi trường nước mục tiêu mà bạn mong muốn Cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn các sản phẩm điều chỉnh chất lượng nước và các chất tết nước. Như đã đề cập ở trên đó, thì vỏ hầu nó có chức năng là ngăn chặn cái ờ, chất lượng nước nghiêng về tính axit và duy trì cái cái chất trung tính và tính kiềm yếu cho nước ở trong hồ cá vàng. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột rất nguy hiểm, vì vậy các bạn nên đo độ pH bằng cách là xét nghiệm chất lượng nước một cách thường xuyên và điều chỉnh lượng hầu khi thêm vào, đừng nên cho quá nhiều. Ờ, vỏ hầu vào cùng một lần sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm để tăng độ pH nha. Đây là một cái chất lỏng để mà chúng ta tăng độ pH mà ờ, rất là thường được hay được sử dụng. Tuy nhiên so với vỏ hầu thì cái tính duy trì của nó không có lâu như vỏ hầu. Có nghĩa là nó chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Nên là mình sẽ giới thiệu với các bạn như là một cái sản phẩm bổ sung khi mà các bạn không có vỏ hầu và sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là giấy test Tetra 6 trong 1 thì đây là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho bác cho phép bạn kiểm tra 6 mục cùng một lúc chỉ bằng cách là nhúng giấy kiểm tra vào nước thì không chỉ pH mà bạn còn có thể kiểm tra được uh, như là NO2 nitrit, NO3 axit nitrat và các chất quan trọng trong bể cá mà nó không chỉ giới hạn ở hồ cá vàng và đây là vật dụng bắt buộc phải có ở các hồ cá thủy sinh và cá nhiệt đới ừ, đây là sản phẩm mà mình cũng khuyên các bạn nên nên có khi mà các bạn nuôi cá vàng thì video đến đây nó cũng khá là dài rồi nói về chất lượng nước thì nó cũng có nhiều chủ đề để chia sẻ lắm nên là bạn nào chưa có đăng ký kênh Amê Cá Vàng thì các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mà mình ra video mới nha video kế tiếp mình sẽ chia sẻ về cách xử lý cá vàng khi mà cá vàng bị sốc pH mình hy vọng rằng à, video ngày hôm nay và video ở chủ đề kế tiếp nữa sẽ hữu ích cho các bạn khi mà các bạn nuôi cá vàng xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye